Mưa ơi mưa đừng rơi đêm nụ cười nắp sau bờ môi Cứ đong đếm nỗi buồn Để nên nhau mỗi khi đêm tối Cho đi chẳng nhận lại, Để giờ này đánh nỗi được chi quá Ngoài nước mắt Cùng những nỗi buồn Cơn mưa thêm nặng hạt Người vẫn còn sánh đôi cùng ai Những năm tháng lần đồng, Đánh ngâm ngùi đứng nhìn xa mãi Khi đã muốn lìa xa Thì hàng ngàn lý do đặt ra anh xa lạ anh không hận em cũng chẳng trách em chỉ tiếc thương với chút thất vọng về nơi em mưa ai mưa đừng rơi đêm nụ cười nắp sau mơ bối cứ đông đến nỗi buồn để nên nhau mỗi khi đêm tối cho đi chẳng nhận lại bây giờ này trời vẫn vàng xanh đôi cùng ai 洒。